chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review Thì uh, hôm nay nhóm mới uh, kiếm được uh, bộ thư viện của uh, Wi-Fi SB8266 Thì hôm nay nhóm sẽ review cho các bạn uh, về cái thư viện này Và hướng dẫn uh, đặt đặt link, à, đặt tên linh kiện uh, tự động trong Altium Design 17 à, Ok Thì ở đây mình uh, sử dụng uh, Altium Design 17 bản uh, Crack Không có tiền mua bản uh, chính hãng nên là dùng bản Crack thôi Thì uh, đây là thư viện bộ thư viện ờ, eb 8266 này đây là bên uh, nguyên lý à? này đây 01 này 02 03 04 05 06 này 07 07 này 08 09 10 11 12 và 13 à nhầm 12E và 12 thường đây đó rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ờ, đặt tên tự động uh, trong audio Design 17 thì uh, ở các cái bản trước ấy các cái bản uh, trở về trước ấy, bản trước bản 17 này thì ờ, chúng ta thường là đặt tên tự động là TN còn là bản 17 này các bạn có thể ờ, dùng phím tắt là TAA rồi đây này TAA rồi hoặc là mình có thể vào ờ, đây vào tool này chọn annotation đây và chọn như này nó cũng ra cái bảng thông báo đó thì uh, mình sẽ nói qua về cái bảng này đây này ở đây là mình sẽ đặt luật uh, đặt tên ví dụ uh, chữ N này đây từ trên xuống dưới này chữ Z này từ dưới lên trên ở đây thì mình chọn cái này và bên bảng này bên cái uh, sự lựa chọn này thì các bạn có thể chọn các cái chức năng khác thì đây mình đặt tên cho linh kiện nên mình chọn này thôi ok đây này, các cái phần mô tả đây các bạn có thể xem ở đây và đây là lựa chọn uh, cái file uh, nguyên lý mà mình muốn đặt tên nếu mà trong project của bạn có nhiều nhiều nguyên lý nhiều file nguyên lý thì mình sẽ chọn ờ, tích vào đây ở đây mình có một cái tích đây mình có thể chọn là on on hoặc on off để chọn tất cả hoặc tắt tất cả và bên này bên này là nó sẽ sâu ra các cái ờ, linh kiện mà mình sẽ đặt tên này ở đây thì có 13 cái rồi đây và một cái nữa là cái start index này đây là mình sẽ cài đặt cái địa chỉ đầu tiên là tên ví dụ như mình đặt từ 1 thì là nó sẽ đặt là 1 2 3 4 5 6 còn mình đặt là 10 thì nó sẽ đặt từ 10 và các thứ tự tiếp theo đây mình đặt một thôi rồi sau khi um, chỉnh uh, và lựa chọn các cái chế độ xong các bạn chọn vào update trên list đó ok thì cái bảng thông báo này nó sẽ có 13 13 sự thay đổi ok ok này đây các cái tên đặt này đặt theo cái luật mà các bạn đặt trước này rồi nếu các bạn muốn thay đổi cái tên này mình có thể reset lại tất cả này. nó sẽ trở về uh, ban đầu là dấu hỏi chấm này ok đây mình update này rồi sau đó các bạn chọn vào asset trên click ok bấm vào ờ, đây vào một trong hai này bấm hai này luôn ok lâu, rồi rồi đây thì các cái tên đã được đặt này đó rồi rồi thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn uh, cái thư viện trên à, bên uh, à, BCB của SB8266 này thì mình sẽ update sang bên kia DU như bình thường rồi ok thì đây rồi mình sẽ cho này còn ở giữa rồi đây là mình để chế độ 2D này đó sắp xếp đây cho đẹp tí ồ bây giờ mình sẽ chuyển sang ờ, chế độ 3D cho, cho các bạn xem mình ấn phím 3 đây này con này nó bị lộn ngược mất đó đây này đây là con uh, ờ, 12 này 12 e này đây là con uh, ờ, 01 này đây là con 07 này đây là con 12 con 12 12 thường này thôi đây là các cái con thông dụng mà ở Việt Nam ờ, và cái Việt Nam ở à, các cộng đồng hay dùng là cái con ờ, này con 12 này con 12 này con 01 và con 07 còn các cái con ờ, khác thì 3D của nó không được màu mè cho lắm rồi thì uh, trên đây mình vừa giới thiệu về uh, thư viện EV8266 ở, ở trên uh, Atium Design và hướng dẫn các bạn uh, đặt tên tự động trong uh, sơ đồ nguyên lý thì uh, video của mình đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn uh, chú ý theo dõi và nếu mà các bạn có um, vấn đề thắc mắc về thư viện hay là cách đặt tên ở trên Antium Design thì uh, comment ở phía dưới mình sẽ giải đáp và hỗ trợ rồi. Quá.